À, chào mừng anh em quay trở lại với kênh kèo bóng cao tiến nha Thì à, hơn một tháng tạm dừng để nhường sân chơi cho World Cup Thì à, ngoại hạng Anh hôm nay cũng đã trở quay trở lại nha anh em à, Và hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu giữa Benford và Tottenham Diễn ra vào ngày 26 tháng 12 à, vào lúc 19 giờ 30 Thì đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội nha anh em Benford sẽ ra sân với đội hình 352 Còn Tottenham sẽ ra sân với đội hình 343 thì à, năm uh, trận gần nhất của Tottenham thì họ phải nhận tới 3 thất bại và có hai chiến thắng và năm trận gần nhất của Benford ấy thì uh, họ một trận thua một trận thắng và ba trận hòa <coughs> và cái bảng xếp hạng hiện tại thì Tottenham đang uh, xếp hạng ở vị trí thứ tư với 29 điểm còn Benford thì đang xếp hạng ở vị trí thứ 10 với uh, 19 điểm này nha anh em và ba trận gần nhất của Tottenham thì họ không thua còn vào ba trận gần nhất của Benford thì họ cũng không thắng luôn và cái thông số đối đầu của ờ, hai đội ấy và ba trận gần nhất này thì anh em thấy này Tottenham giành hai chiến thắng và một trận hòa à, còn về cái uh, thẻ phạt thì hai đội này thi đấu rất là ít thẻ phạt nha anh em nhìn em đã thấy thì 6 trên 8 trận gần nhất này thì đều dưới 4,5 thẻ phạt còn về bàn thắng thì uh, hai đội 5 trên 7 trận gần nhất ấy, thì đều trên 2,5 bàn thắng à, giờ thì mình uh, cho anh em xem tỷ lệ kèo nha à, cái tỷ lệ kèo hiện tại thì uh, Tottenham đang chấp uh, Benford nửa trái và cái kèo tài xỉu thì hai trái gửi thì uh, về Benford ấy, thậm chí cái trận gần nhất thì Benford còn giành chiến thắng uh, 2-1 trước Man City nữa nên cái kèo này uh, rất là khó cho Tottenham anh em à, còn về các mã kèo gốc kèo thẻ hay là kèo gung thì à, mình sẽ cho trực tiếp anh em chơi trong nhóm nha à, còn về cái mã kèo gung ấy thì bước vào trận đấu mình xem hai đội đá như thế nào coi chân cẳng ra sao ấy thì mình mới cho kèo gung để anh em chơi và dễ húp hơn rất là nhiều so với cái kèo à, truyền thống mà anh em chơi từ đầu trận nha à, thật sự mà nói thì cái trận đấu này này thì uh, Benford đá cũng rất là khó chịu nên ờ, với cái kèo chấp mà nửa trái này Tottenham mình nghĩ là chỉ là có kết quả hòa hoặc thua thôi chứ không có thắng nổi Benford đâu Mà mình dự đoán ờ, trận đấu này với tỷ số là 2-1 dành cho Benford nha anh em à, vậy cho nên anh em nên vào cái kèo uh, Benford được chấp nửa trái này nha à, thì đây cũng chỉ là những cái nhận định trước trận đấu cho anh em tham khảo thôi còn anh em mà muốn ờ, có những cái kèo chuẩn hơn á thì mình sẽ cho anh em ờ, trước giờ bóng lăn tầm ờ, nửa tiếng thì lúc đó ấy, thì kèo sẽ chuẩn hơn để anh em sẽ dễ hấp hơn à, còn những anh em nào muốn vào nhóm chơi cùng với anh em mình hoặc là chưa có trang để chơi thì cứ liên hệ cho fanpage hoặc là telegram kèo bóng cao tiếng à, mình sẽ hướng dẫn cho anh em lấy trang chơi